Kính vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi mà chúng ta đi ờ, tàu để chúng ta bắt đầu lên chùa Lễ Âm ờ, xong thì ờ, chúng ta bắt đầu là lên chùa Lễ Âm. Đây là đường sau khi mà chúng ta xuống tàu chúng ta đi lên chùa Lễ Âm. Đường lên chùa thì có bán các cái hàng ăn vặt. Đây, chẳng hạn như đây là khoai, trứng, nước, xúc xích và các đồ ăn vặt. khô không? Không Xúc ăn đi chị ơi Có bim này, trên đây có bim này Cứ ngọt rồi truyền à, xuống Đây rồi lạnh không hôm nay thời tiết cũng không lạnh lắm đường lên chùa lễ âm thì à, khá là hẹp và khá là nhỏ quý vị bạn thế này thì người ta cũng đổ các cái à, một dọc bê tông rộng khoảng chừng một mét để cho quý vị bạn à, chúng ta lên chùa xung quanh là các cái cây cối của rừng núi nó à? này nó đi này về mai nó mệt tiền đâu rồi ừ. này nó đi à, nó về khi mà quý vị bạn à, chúng ta mà có buồn đi vệ sinh thì dọc đường này cũng có các cái nhà vệ sinh để phục vụ cho việc bạn nhập dư khi mà lên chùa Lợi Âm thì quý các bạn à, chúng ta nhớ là đi những à, đôi dép đôi giày gót nó không cao quá bởi vì là đường đi lên lên à, cũng khá là dốc và trơn nếu mà trời mà mưa thì khá là trơn quý các bạn ở đây là cái à, đầu tiên là chúng ta đặt ờ, chân lên chùa Lợi Âm sau khi mà chúng ta đến cái điểm đầu tiên chúng ta thắp hương xong thì chúng ta tiếp tục té ra và đi lên à, cái khu chính của chùa lễ âm và đây là đường lên chùa có bán các cái vòng tay vòng cổ sáo và các đồ chơi cho trẻ em dứa nhỏ nhỏ nhỏ này thơm lắm này thơm ừ. à đây cây dứa lê luôn đây là các cái cây dứa mà sinh à, vừa nó sẽ cho những cái quả dứa để chúng ta thu hoạch như chúng ta vừa nhìn thấy đấy chùa đi chùa cháu ở ngoài nhìn mưa nhưng mà mưa mà đây ờ, các cái đồi dứa đồi thông đây là quả dứa của những cây dứa đây quý vị bạn và dứa nhỏ nhỏ này thì rất là thơm nó không như dứa cái những cái dứa lai đây là cây dứa những cái dứa lai thì là các bạn à, có thể ăn thì quả nó to nhưng mà tốt nhất là những cái quả dứa cỏ nó rất là thơm ngọt có vị của cái những cái quả đồi dứa lấy nước lên dốc à đây là đường mà chúng ta vừa đi lên muốn chụp ảnh phải chạy chạy nhanh lên mới chụp được chứ. từ bến thuyền mà đi lên chùa lưỡi âm là chúng ta đi bộ cái việc các bạn nhé chứ không không phải là chúng ta có xe điện nữa đâu chính vì thế mà cái việc các bạn khi mà chúng ta đi chùa thì chúng ta nên đi những đôi dép đôi giày mà làm sao mà đế nó thấp để chúng ta còn đi bộ 60 nghìn à này Thế tí biết từ mình xuống mua Từ đấy lên chùa còn xa không anh nhỉ? Hai cây rưỡi nhá Hai cây rưỡi, vâng cảm ơn anh nhé Từ đây xuống kia mới có khoảng 500 mét À vâng Dạ, cảm ơn anh ạ Hai cây rưỡi thôi quý vị các bạn là từ ờ, cái bến tàu mà chúng ta đi lên à, đến chùa Lợi Âm là nó rơi khoảng trên dưới 3 cây trên dưới ba cây quý vị bạn từ bến tàu à, chúng ta xuống tàu chúng ta đi, đi lên chùa Lửa Âm là khoảng trên dưới ba cây và trong quãng đường đi tàu của chúng ta thì à, đi khoảng trên dưới 4 cây nữa là tổng cộng mà chúng ta bắt đầu xuống xe chúng ta đi lên chùa Lửa Âm chúng ta phải à, di chuyển khoảng là trên dưới 7 cây Hôm nay thì trời sương mù rất là dày Người ta bảo đến cặp tiên lấy nước Dọc đường đi thì có các cái quán như này quý vị bạn Và có những cái quán để chúng ta trời mùa đông nhưng mà mùa xuân nhưng ta ăn kem những cái kem như này nó rất là tuyệt vời đây các cái bạn đang ờ, của một lắc đang ăn kem đây đường đi lên cái việc mà chúng ta thấy có những cái nó trơn trượt như thế này hôm nay trời mưa cũng rất là trơn Đó chú ờ, bế qua đoạn này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 hòn đá cuội rất là trơn quý vị bạn chúng ta khi mà quý vị bạn chúng ta lên chùa lợi âm chúng ta đi cẩn thận đấy đặc biệt là các em nhỏ À, vâng quý vị bạn, đây là chùa Lối Âm rồi. Đây, đã đến lên công chùa Lối Âm. Thank you. Thì ơi, cứ ăn gà thì anh xuống. Bên này thì ờ, video của kênh Việt Nam Travel ngày hôm nay xin uh, tạm dừng ở đây. À, xin mời quý vị bạn chúng ta hãy uh, khó nhấn nút uh, đăng ký kênh, đăng ký miễn phí của quý vị bạn nhé để chúng ta theo dõi tiếp cái phần của với kênh Việt Nam Travel uh, đi lễ chùa đầu năm. À, xin hẹn gặp lại quý vị bạn trong những cái video tiếp theo gia đình lên đi đây này gia đình lên con kèo bạn đã đi rồi